Chào quý anh chị, tôi tên là Nguyễn Văn Giai, sinh năm 1990, quê hương ở Thanh Hóa, lớn lên ở Gia Lai. Hiện tại tôi đang làm việc ở tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay à, tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy lại được số điện thoại của mình. Ừ. À, nhiều nhiều bạn bị mất điện thoại và mất sim, vậy là cả hàng trăm số điện thoại và hàng trăm người bạn của mình đều ra đi để không cánh mà bay. Điều đó là một sự vô cùng buồn cho những ai bị mất điện thoại và cũng như chính bản thân của tôi và tôi cũng đã từng trải qua những cái ừ, buồn phiền này chính vì vậy ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để lấy lại được những số điện thoại đó làm sao để những người bạn đó của chúng ta vẫn mãi là của chúng ta không bị mất dù chiếc điện thoại có đi hoặc sim có mất thì chúng ta vẫn thở vào nhẹ nhõm đúng không ạ điều đó chính vì vậy hôm nay tôi sẽ tạo ra cái video này để hướng dẫn cho các bạn à, các bạn có thể liên hệ với tôi ngoài ra thì các bạn có thể là đây danh bạ điện thoại cập nhật trên Facebook đây là cái danh bạ này mỗi lần mà bạn vô điện thoại á, thì bạn đăng nhập vào cái Facebook của các bạn khi sau đó bạn vào cái biểu tượng là tìm bạn bè trên danh bạ điện thoại thì tất cả những cái số điện thoại này sẽ được cập nhật lên Facebook như vậy thì bây giờ các bạn để lấy lại được những cái video đó như thế nào các bạn có thể vào trong vào trình duyệt web đúng không ạ mình gõ google sau đó bạn đăng nhập vào facebook của mình facebook ở đây bạn đăng nhập vào tài khoản của mình tài khoản của tôi là sơn nguyễn văn gia đây nó có sẵn sau đó nhập bắt của các bạn vào nhé sau khi nhập bắt buộc các bạn xong vào thì chúng ta đã vào tài khoản Facebook chúng ta sau đó bạn nhấp vào cái biểu tượng này biểu tượng này là biểu tượng kết bạn bạn nhấp vô sau đó bạn kéo xuống dưới đây bạn xem tất cả xem tất cả thì ngay lập tức ở bên này có cái chữ là quản lý danh bạ được nhập bạn nhấp vô đây đây đây là tất cả những cái gmail của các bạn đã từng giữ cho những ai và trong những gmail của ở đây thì tôi có khoảng là 243 cái gmail và các bạn kéo xuống ở dưới đây không những cập nhật những cái số điện thoại mà nó còn cập nhật luôn cái gmail của các bạn vô cùng tuyệt vời phải không ạ đây bạn kéo xuống thì bạn thấy đây đây là tất cả những cái số điện thoại mà tôi đang liên lạc ở đây đều nằm ở dưới đây mà các bạn thấy các bạn cứ kéo xuống đi thì tất cả những cái số điện thoại những cái gmail đều nằm ở đây đây số điện thoại đây đó bạn thấy không ạ à, khi tôi nhấp vào đây cái số điện thoại hiện ra ngay và đây đấy bạn thấy không ạ chưa bao giờ tôi cảm thấy facebook tuyệt vời như ngày hôm nay các bạn không an tâm nhé không sợ bị mất điện thoại nữa không sợ bị mất sim nữa nó cứ ra đi chúng ta vẫn nhẹ nhõm cuộc sống là phải luôn luôn vui tươi và đây chính là những cái video mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn đầu tiên trên hướng dẫn cho các bạn và tôi sắp tới tôi sẽ tạo ra những cái video về tin học văn phòng dạy về Word, Excel, PowerPoint và sửa chữa máy tính bên cạnh đó tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kinh doanh online như thế nào và không những vậy tôi sẽ tạo ra những video vô cùng hấp dẫn và đang chờ bạn ở phía trước nếu như bạn cảm thấy đây là video vô cùng tuyệt vời và bổ ích cho bạn và bạn bè của bạn thì hãy share video này cho bạn bè của bạn cùng tìm hiểu và đặc biệt nữa để luôn luôn cập nhật những cái video của tôi mới nhất và được học những cái video đó thì các bạn vào Google các bạn gõ và các bạn vào YouTube và Google đây các bạn gõ cho tôi đó là SEO web site nhanh vn blogspot com các bạn enter thì đây lập tức ở đây là cái trang web của tôi ha đây là trang web của tôi là SEO website nhanh số 1 Việt Nam các bạn có thể vô đây cũng có thể tôi cập nhật những cái video ở trong này nhưng để để mà các bạn được gửi những cái mail kịp thời thì các bạn vào trong này YouTube đây share website nhanh của YouTube rồi website nhanh của YouTube này bạn bạn bấm vào cái chữ này bạn thấy chữ đăng ký ở phía dưới không ạ chữ đăng ký này không ạ à khi bạn thấy chữ đăng ký này bạn nhấp vào đây đăng ký đúng không ạ đăng ký thì bạn nhập cái địa chỉ email của bạn và bắt buộc của bạn vào trong này thì các bạn sẽ đăng ký được những cái video để cập nhật những cái video mới nhất mà tôi mới tạo ra và để không bỏ sót một cái video nào nếu các bạn cảm thấy đây là một điều vô cùng bổ ích cho các bạn thì vui lòng hãy đăng ký rất nhiều và giữ bạn bè của mình cùng đăng ký với kênh của tôi chúc các bạn có một ngày vui vẻ thành công và chúc các bạn luôn luôn đạt được những gì mình mong muốn tôi luôn đồng hành cùng các bạn đến thành công cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại